chúc người cây sẽ ngập lành cứ sao được nhiều lòng hơn tết nay đến đến đoàn tụ cùng ở bên me besar. theo sóng phò cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang và kính chúc người cái sẽ gặp lành Tết sau được nhiều lộc hơn Tết